Ông bà Ngọc Hải nêu ca tử vong vì không được cấp cứu, y tế thành phố Hồ Chí Minh vỡ trận. Ông Đoàn Ngọc Hải, một cựu quan chức trong bộ máy công quyền thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động mạnh trên mạng xã hội từ chiều 27 tháng 7 khi phản ánh đến lãnh đạo đương nhiệm của thành phố về một ca tử vong tại nhà giữa đại dịch COVID-19 mà theo lời ông Hải là do không được cấp cứu. Từng là phó chủ tịch quận nhất từ tháng 9 năm 2020, ông Hải lái xe cứu thương tư nhân giúp đỡ mọi người trên tinh thần thiện nguyện, nhận được nhiều lời ca ngợi và sự ủng hộ từ người dân cả nước. Trang Facebook cá nhân của ông có tới 244.000 người theo dõi. Bài đăng của ông Hải đang thu hút sự chú ý của dư luận, xuất hiện trên Facebook hồi 4 giờ 12 chiều, trong đó Ông cho biết vừa chứng kiến một phụ nữ 54 tuổi bị sốt và khó thở, ngủ tại phường 6, quận 3 đã qua đời sau khi chờ đợi hàng giờ từ sáng nhưng không có đơn vị y tế nào đến cứu. Không có thông tin nào trong bài viết biết người phụ nữ có dương tính với COVID hay không. Vị cựu quan chức quận nhất nêu rõ từ đầu rằng thông điệp của ông được gửi đến ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.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 thậm chí có người cho rằng bộ máy y tế của thành phố đã quá tải, vỡ trận. Trong 3 tháng trở lại đây, thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch của Việt Nam với số ca dương tính và ca tử vong luôn chiếm đa số trong con số thống kê của cả nước. Thông tin cập nhật của chính phủ Việt Nam cho thấy chỉ từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 27 tháng 7, cả nước có thêm 5.149 ca nhiễm, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có tới 4.469 ca, Tổng số ca dương tính của cả nước trong hơn một năm rưỡi qua là 114.260 ca. Trước đó, nhiều VOA đã đưa tin, trong số 154 ca tử vong được Bộ Y tế thống kê trên toàn Việt Nam vào sáng ngày 26 tháng 7, chiếm đại đa số là các ca ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm 129 người. Từ đầu đại dịch đến nay, 524 người đã thiệt mạng vì COVID-19 ở trong nước. VOA cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và với Sở Y tế thành phố để kiểm chứng thông tin cho rằng ngành y tế ở đây đã vỡ trận nhưng không có hồi đáp. Ở cấp địa phương, ông Đỗ Mạnh Phú, trưởng trạm y tế phường 7 quận Phú Nhuận, nói với VOA rằng ông không có bình luận gì về thông tin do ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải lên mạng xã hội. Ông Phú cho biết tuy thành phố Hồ Chí Minh đang tâm dịch những tình hình tại địa phương của ông vẫn ổn, đưa ra quan sát của ông về việc người dân địa phương đang ứng phó với đại dịch ra sao, vị trưởng trạm y tế phường 7 quận Phú Nhuận nói. Người dân mình cũng ý thức được về chuyện phòng chống dịch, vì đợt dịch bùng phát lần này có mức độ lây lan rất nhanh nên ai cũng ý thức, cũng chấp hành chỉ thị của nhà nước, không ra đường, không tụ tập sau 18 giờ, không ra khỏi nhà nữa cho đến 6 giờ sáng. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đô thị lớn nhất và cũng là trung tâm kinh tế quan trọng nhất Việt Nam thi hành lệnh cấm người dân không ra đường kể từ ngày 26 tháng 7 trong khung giờ từ 6 giờ tối hàng ngày đến 6 giờ sáng hôm sau. Theo lệnh cấm này, tất cả hoạt động trên thành phố tạm dừng trừ trường hợp cấp cứu hoặc để phục vụ việc phòng chống dịch bệnh. Chính quyền nói họ sẽ xử lý nghiêm các vi phạm, những trường hợp chống đối có thể áp dụng biện pháp tạm giữ hành chính – đồng thời điều tra, khởi tố các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định làm lây lan dịch bệnh nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ông Đỗ Mạnh Phú, trưởng trạm y tế phường 7 quận Phú Nhuận, nói với VOA rằng cá nhân ông nhận thấy đa số người dân ủng hộ biện pháp mới nhất này. Ngày 26 tháng 7, ghi mốc hơn 105 ca nhiễm, trên 500 ca tử vong. Số ca dương tính với virus gây ra đại dịch COVID-19 ở Việt Nam lên đến 106.347 người tính đến chiều 26 tháng 7, theo trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay là 524 người. Trang thông tin chính phủ cho biết trong gần trọn một ngày từ 7 giờ tối ngày 25 tháng 7 đến 6 giờ 30 tối 26 tháng 7 có tổng cộng gần 7.900 ca nhiễm mới, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sắp xỉ 6.000 ca. Vào sáng ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế nói có thêm 154 ca tử vong được thống kê, chiếm đại đa số là các ca ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm 129 người. Báo chí trong nước trong đó có tuổi trẻ và tiền phong đưa tin rằng trong một cuộc họp của đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thừa nhận rằng trước diễn biến phức tạp của dịch không thể tránh khỏi những bị động, lúng túng, hạn chế, khuyết điểm cả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch đánh giá về giai đoạn kéo dài 16 ngày thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, vị bí thư nắm thực quyền quyết định cao nhất ở thành phố lớn nhất Việt Nam nói, chúng ta đã làm được rất nhiều việc, cứu được rất nhiều người nhưng cũng còn rất nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được. Đó là niềm đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ còn số ca nhiễm và tử vong tăng chóng mặt ở Việt Nam chỉ trong vòng 3 tháng qua, tính từ ngày 27 tháng 4 với hơn 102.000 ca riêng trong giai đoạn này. Trong hơn một năm trước đó, Việt Nam chỉ ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm và vài chục người thiệt mạng vì dịch. Trang web của Bộ Y tế tường thuật rằng người đứng đầu bộ này, ông Nguyễn Thanh Long, thông báo với Quốc hội hôm 25 tháng 7 rằng trong nỗ lực phòng chống dịch đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 14 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, bao gồm hơn 5 triệu liều vaccine do chính phủ Mỹ viện trợ. Cập nhật về công tác tiêm chủng, trang thông tin chính phủ cho hay tổng số liều vaccine được tiêm mới đạt hơn 4 triệu 600 nghìn liều, trong đó hơn 4.2 triệu người mới tiêm một mũi và chỉ có gần 390 ngàn người tiêm đủ hai mũi. Sau khi các thông tin về vaccine được công bố, VOA quan sát thấy hiện đang có nhiều người chất vấn trên mạng xã hội vì sao việc tiêm vaccine diễn ra chậm chạp và đề nghị Bộ Y tế giải trình. VOA cố gắng liên lạc với quan chức bộ này nhưng không kết nối được. Lời khấn cầu tạo lối sống cho dân của một bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh gây tranh luận mạng xã hội. Một bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Xuân Trung kêu gọi chính quyền chống dịch nhưng cần tạo lối sống và lối thoát cho người dân để họ tự lo cuộc sống. Ông Phan Xuân Trung sống tại thành phố Hồ Chí Minh lo ngại rằng chính quyền địa phương mất kiểm soát toàn diện. Từ tình trạng được xem là có nhiều bức xúc cao độ của dân, ông bày tỏ thống thiết trên trang Facebook cá nhân và đã thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội Việt Nam. Ông viết điều chỉnh ngay chỉ thị 16 yêu cầu bỏ phong tỏa cho dân chúng sinh hoạt đi lại để tự lo miếng ăn. Thả F1 về hết để tránh sự bức xúc. Lập tức cứu tế đồ ăn nhanh, bánh mì, mì gói, gạo, rau. Có lẽ bị dồn nén, thiếu thốn, lo lắng, căng thẳng dài ngày vì phong tỏa, đã có nhiều chia sẻ bình luận bên dưới dòng trạng thái của ông Trung. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có 56 ngày giãn cách xã hội theo các cấp độ, trong khi số ca nhiễm vẫn tăng mạnh. Sáng ngày 26 tháng 7, có thêm 1.714 ca dương tính với tổng số 62.139 ca cao nhất Việt Nam. Từ 0 giờ 24 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách, áp dụng chỉ thị 16 với biện pháp mạnh hơn đến 1 tháng 8 rất dễ nhận ra nhiều lời cảm ơn tác giả trong phần bình luận. Phía dưới lời khẩn cầu, Hằng Trần viết, bài viết rất thực tế đang diễn ra quanh tôi đây, ai không biết thì tự ngẫm nghĩ. Và nhìn những người nhà lân cận quanh mình sẽ thấy, mở mắt ra là chạy xe ra tìm cái gì đó ở ngoài đường, có lẽ họ tìm xe từ thiện mong được giúp gì đó. Nhi Yến đặt câu hỏi, công an thành phố Hồ Chí Minh đâu? Bộ đội quân khu 7 đâu? những lúc này đi phát nhu yếu cho dân, đưa dân đi bệnh viện là đúng lời thề nè. Chứ không phải tối ngày hoạnh hoẹ, làm luật, xích đầu, bỏ tù, phạt dân. Minh Nguyệt Nguyễn thì nhắm vào bộ máy chính quyền kêu mấy ông nhà nước cứ tháng nào phong tỏa thì tháng đó không lãnh lương để lấy tiền đó cứu trợ cho dân là dân cách ly trong nhà bao lâu cũng được. Kêu ở trong nhà mà tiền điện vẫn phải đóng, ăn vẫn phải ăn, có khâu miệng lại được đâu, nhưng không có cứu trợ cái gì, không cho dân đi làm tiền đâu mà dân sống. Nguyễn Minh Tâm viết, lo lắng vô cùng khi hàng ngày chứng kiến thảm cảnh như vậy. Bao giờ sẽ đến lượt mình và người thân của mình, chắc không còn lâu nữa. Vì sao tình hình ngày nay càng trầm trọng như thế này? Tranh luận sôi nổi. Ở Việt Nam, quốc gia có trên 50 triệu người dùng Facebook, mỗi khi có tiếng nói phản biện chính sách của nhà nước là thường có các cuộc tranh luận. Con tem viết, không còn đủ nhân lực nhé, chịu đói để dập dịch, hy sinh một vài người cũng để dập tắt dịch. Yêu mọi người, xin chịu đựng cùng vượt qua, rồi chúng ta sẽ dập được dịch. Phản bác lại, Châu Hoàng Việt cho rằng khi bạn và người thân bị bệnh cần cứu chữa mà người ta không cho đi và nằm chịu chết, khi đó bạn có nghĩ là hy sinh một vài mạng người nhà bạn không vậy? Lại có ý kiến, nói thì dễ, mở phong tỏa, dân mang mầm bệnh đi khắp nơi thì cứu vào mắt, Phan Tùng Lâm khẳng định. Đáp lại ý kiến trên, bác sĩ Phan Xuân Trung viết, tôi không dám nói những điều sẽ xảy ra khi dân chúng, trong đó có F0 hết sức chịu đựng. Sự kiêu ngạo quá lớn đã không cho phép họ chấp nhận sửa sai, mặc dù có thể họ đã thấy cái sai là phát biểu của Trần Vĩnh Trường. Bức xúc dân cao Tình cảnh được nhiều bạn chia sẻ trên mạng xã hội nói là cực khổ vì chịu tác động của các chính sách, biện pháp mà chính quyền thành phố áp dụng như thế nào đã tiếp tục thu hút bình luận trên Facebook tiếng Việt. Danh khoản Ngọc Ánh có vẻ không tin vào tác dụng phản biện, họ cứ nói góp ý hay ho cho nhà nước thì góp ý chứ đừng chê bai phê phán. Tôi thấy bác sĩ góp ý từ đầu mùa dịch tới giờ mà có ai nghe đâu. Nguyên Thuy bức xúc hơn, tức nước vỡ bờ, chuyện tiếp theo thì sẽ hiểu khi bất mãn cùng cực không có gì để mất thì biết rồi đó. Nhưng gây gắt hơn cả là Hoàng Sơn Đinh Nguyễn. Người này dứt khoát, đừng cầu khẩn mà hãy mạnh mẽ đòi hỏi quyền lợi của mình hỡi đồng bào tôi. Những ngày này, mạng xã hội xuất hiện nhiều video cho thấy cảnh nhiều người dân Sài Gòn bức xúc vì bị phong tỏa. Tình cảnh hết sức khó khăn, có trường hợp được cho là phụ nữ có bầu bị đau bụng, nhưng khi đi khám bị giữ lại, đành phải lén vòng đường khác. Đến nay, lời cầu khẩn của bác sĩ Phan Xuân Trung có thể là một trong những ý kiến mạnh mẽ nhất phản biện chính sách của nhà nước. Ông Trung có nhiều bài phổ biến kiến thức kinh nghiệm chống dịch và được biết như là một người có trách nhiệm với cộng đồng. Trang cá nhân của ông có hơn 63.000 người theo dõi và lượng tương tác không nhỏ. Được biết, sáng ngày 26 tháng 7, thành phố Thủ Đức gỡ phong tỏa cách ly y tế đối với phường Tân Phú, Tăng Nhân Phú A và Long Trường. Mới đây nhất, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất Việt Nam, ông Nguyễn Văn Nên đã bày tỏ, 16 ngày qua chúng ta đã làm được rất nhiều việc, cứu được nhiều người nhưng cũng còn nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được. Đó là niềm đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ.